ổ tham nhũng, hối lộ ngay tại thanh tra chính phủ. Thanh tra chính phủ là cơ quan ngang bộ của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Quyền lực của thanh tra chính phủ được quy định tại Nghị định số 50-2018, Nghị định Chính phủ ngày 9 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Và dĩ nhiên, nó là thứ quyền lực vô biên dành cho các đại quan thanh tra nhà nước khi thực thi Viện Kiểm soát tất cả các hoạt động từ kinh tế, vốn, tài sản, ngân sách của các ban bộ, ngành trực thuộc chính phủ và 63 tỉnh thành trên cả nước trưởng một đoàn thanh tra có toàn quyền chuyển hay không chuyển hồ sơ thanh tra sang cơ quan điều tra được quy định tại Điều 30 Thông tư 05-2014, Thông tư Thanh tra Chính phủ. Như vậy, bất kỳ đơn vị nào bị thanh tra, nếu như trưởng đoàn quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu sai phạm, cấu thành tội danh sang cơ quan điều tra thì xem như bộ sậu ở đó nhẹ thì bay chức, chuyển công tác, nặng thì khởi tố, bắt giam, đi tù. Thông tư liên tịch số 03-2018, thông tư liên tịch của Viện Kiểm sát tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ cũng thể hiện rõ điều đó. Năm 2005, một vụ án chấn động dư luận xã hội khi cơ quan an ninh điều tra khởi tố, khám xét nơi làm việc, bắt giam ba nhân vật gồm Lương Cao Khải, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kinh tế 2, Dương Văn Lực, Phó Vụ trưởng Vụ 4 và Bùi Xuân Bảy, Phó Vụ trưởng Vụ 2, Thanh tra Chính phủ về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Lương Cao Khải đã nhận hối lộ số tiền 11.500 Mỹ Kim và 10 triệu đồng. Khải cũng khai nhận 3 lần đưa tiền hối lộ với tổng số tiền là 110 triệu đồng cho ông Quách Lê Thành. 1947 chết năm 2010, khi ấy là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ. Cả ba đều phải ra tòa năm 2007 và nhận mức án như sau. Lương Cao Khải 21 năm tù, Dương Văn Lực 8 năm tù và Bùi Xuân Bảy 3 năm tù giam. Ông Quách Lê Thanh dù miễn trách nhiệm hình sự nhưng phải về vườn vào tháng 8 năm 2007. Trong vụ án này, Trần Quốc Trượng, Phó Tổng cục Thanh tra Chính phủ bị cáo buộc nhận hối lộ 3.000 Mỹ Kim và 10 triệu đồng, nhưng sau đó thoát nạn. 3 năm sau, 2010, Quách Lê Thanh, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Ban Nội chính Trung ương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa, chết vì bạo bệnh. Sau khi Quách Lê Thanh bị phế bỏ năm 2007, người được điền vào vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ là Trần Văn Truyền. Truyền sinh năm 1950, quê Bến Tre, Ủy viên Trung ương khóa 9 và 10, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, người của phe 3X. Dưới thời Trần Văn Truyền, tình trạng tham nhũng hoàn toàn mất kiểm soát. Lực lượng chống tham nhũng đã đồng lõa tiếp tay dung túng cho sai phạm của các bộ ngành, tập đoàn kinh tế, các tỉnh thành. Hậu quả là hàng trăm ngàn tỷ của nhà nước bay theo gió. Những quả đấm thép của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bỗng nát vụn. Chỉ được một thứ còn nguyên vẹn, đó là tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng, gồm biệt phủ, nhiều căn nhà lầu, bất động sản, mấy chục ngàn mét vuông đất tại Sài Gòn và ở quê nhà Bến Tre của Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ. Năm 2014, vụ phát lộ tài sản khủng nhờ làm đến thối móng tay mà có chứ không phải là do tham nhũng của Trần Văn Truyền gây chấn động cả nước. Tờ báo Người Cao Tuổi với tổng biên tập Kim Quốc Hoa đã tiên phong phanh phui vụ việc và lúc này đảng mới có cơ hội kỷ luật cảnh cáo Trần Văn Truyền. Sau đó không lâu, sóng gió nổi lên, phe 3X bắt đầu trả thù. Tháng 2 năm 2015, Bộ Thông tin Truyền thông của Nguyễn Bắc Son đã thanh tra báo người cao tuổi để bới lông tìm vết, gây sức ép thu hồi thẻ nhà báo và miễn nhiệm chức tổng biên tập với ông Kim Quốc Hòa tháng 5 năm 2015, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố Kim Quốc Hoa về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự dư luận đồn đoán Kim Quốc Hoa là người của phe ông Nguyễn Phú Trọng và dường như sự đồn đoán này không rõ đúng sai ra sao, nhưng đến tháng 12 năm 2016, sau khi ông Trọng loại bỏ được Nguyễn Tấn Dũng và tái đắc cử Tổng Bí Thư nhiệm kỳ 2, thì Bộ Công an phải đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự đối với Kim Quốc Hòa. Ngược dòng thời gian tháng 12 năm 2013, thanh tra viên Nguyễn Trung Kiên thuộc vụ 1 thanh tra chính phủ đã gửi đơn khắp nơi tố cáo ông Lê Sĩ Bảy sinh năm 1966, quê Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Phó vụ trưởng vụ 1 là kẻ dối trá man khai lý lịch bằng cấp tài sản để được bổ nhiệm. Từ một anh học cao đẳng ngân hàng, Lê Sĩ Bảy khai bừa tốt nghiệp đại học để được đi học cao cấp chính trị và bổ nhiệm chức vụ trưởng. Mức lương của Lê Sĩ Bảy thời điểm năm 2013 khoảng 10 triệu đồng một tháng. Nhưng Lê Sĩ Bảy đứng tên gần chục căn nhà và thửa đất ở Hà Nội, đi xe 5 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu trị giá nhiều tỷ đồng. Nếu không nhận hối lộ thì tài sản đó do đâu mà có? Mặc dù vào cuộc, nhưng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cũng chỉ dừng lại ở đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Lê Sĩ Bảy. Người bảo kê nâng đỡ cho Lê Sĩ Bảy là Phó Tổng, Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh. Bản thân Ngô Văn Khánh cũng chẳng tốt đẹp gì, sở hữu nhiều nhà đất ở Hà Nội, Sài Gòn. Đặc biệt, Khánh đã xây một lâu đài lên đến 300 tỷ đồng Việt Nam, gần 15 triệu đô vào lúc đó. Ngoài ra, Ngô Văn Khánh bị phát hiện có hàng chục tỷ đồng gửi tại ngân hàng VIP bằng cổ phiếu ở các ngân hàng như Quân đội, Nam Á, Liên Việt, cùng một số công ty như xi măng công thành, công ty chính phủ, thiết bị bưu điện. Tiền ở đâu ra mà nhiều thế? Cứ nhìn việc Ngô Văn Khánh ém nhẹm hồ sơ thanh tra sai phạm tại hệ thống ngân hàng, các dự án bot và tập đoàn kinh tế như Điện lực Việt Nam, Hàng không Việt Nam, vụ mua bán AVG, có thể đoán được Khánh đã nhận hối lộ số tiền khủng như thế nào – Đặc biệt, năm 2015, Ngô Văn Khánh thay mặt Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định đóng dấu mật hoãn vô thời hạn thanh tra Thủ Thiêm. Nhờ đó, bộ sậu lãnh chúa Thành Hồ thoát tội, còn dân oan Thủ Thiêm thì mãi mãi khóc than. Sau khi Trần Văn Truyền nghỉ hưu, người thay truyền là Huỳnh Phong Tranh. Tranh sinh năm 1955, quê Hậu Giang, Ủy viên Trung ương khóa 10 và 11 cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, Huỳnh Phong Tranh là một đệ tử nữa của Nguyễn Tấn Dũng. Tranh chân ướt chân ráo được anh ba X gọi về thủ đô, vì vậy mọi việc ở thanh tra chính phủ gần như do các phó tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh, Nguyễn Đức Hạnh mặc sức tung hoành cũng như người tiền nhiệm Trần Văn Truyền, nhiệm kỳ 5 năm của Huỳnh Phong Tranh chỉ là mỗi việc đánh bóng mát liêm chính cho chính phủ của Nguyễn Tân Dũng và giúp các đại dự án của Tập đoàn Kinh tế phá hàng chục ngàn tỷ đồng của quốc gia. Tháng 12 năm 2014, tại một cuộc tọa đàm về phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ và Chương trình Phát triển, Liên Hiệp Quốc UNDP Huỳnh Phong Tranh có câu để đời khi cho rằng tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua 2012 đến 2014 có tính chất ổn định. Trong hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức sáng ngày 24 tháng 12 năm 2015, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định rằng các cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng của những người thực thi công vụ nhưng ở mức chưa nhiều tại Đại hội 12 của đảng, dù tốn khá nhiều tiền để giữ lại trường hợp đặc biệt, song Huỳnh Phong Trăng vẫn bị ao khi bầu bán và đành ngậm ngùi rời cuộc chơi. Người thay tranh là Phan Văn Sáu, sinh năm 1959, quê Đồng Tháp, Ủy viên Trung ương khóa 12, Phó Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bí thư tỉnh ủy An Giang. Giai đoạn này, nội bộ lãnh đạo thanh tra chính phủ mất đoàn kết, chia phe nhóm, đấu đá, tố cáo nhau kinh hoàng. Gồng mình gần 2 năm trong vai tổng thanh tra chính phủ, chịu không thấu cảnh trên đè dưới búa. Với các đồng chí xứ Bắc, Phan Văn Sáu xin rút lui khỏi vị trí để đạt nguyện vọng về lại Nam Bộ. Ngay sau đó, ghế tổng thanh tra chính phủ được dành cho Lê Minh Khái, sinh năm 1964, quê Bạc Liêu, Ủy ban Trung ương khóa 12, cựu bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Lê Minh Khái là đệ của Vương Đình Huệ, đầu quân phe tổng trọng. Quay trở lại câu chuyện vụ trưởng vụ 1, thanh tra chính phủ Lê Sĩ Bảy, dù bê bối như thế, Lê Sĩ Bảy vẫn ngồi vững trên ghế. Điều đó chứng tỏ Bảy biết chung chi đầy đủ cho cấp trên. Mới đây, vỡ ra chuyện bà Lê Hồng Sâm, thanh tra viên chính vụ 1, thanh tra chính phủ gà cưng của Lê Sĩ Bảy đã có 27 lần đi nước ngoài nhưng không báo cáo, không xin phép cơ quan. Thậm chí có chuyến bà Sâm vi vu ra nước ngoài để sinh con thứ ba. Khi vẫn có tên trong các đoàn đang đi thanh tra nhưng chỉ bị đảng xử lý, khiển trách. Nhân sự việc này, dư luận, xã hội và các cán bộ Láo Thành cho rằng cơ quan thanh tra chính phủ hiện không phải là nơi chống tham nhũng mà là ổ tham nhũng, nơi nhung nhúc sâu mọt